chào toàn thể 500 anh em đang theo dõi ờ, video này thì uh, thưa anh em uh, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm uh, hỗ trợ anh em chơi uh, bài lá rất là hiệu quả đó chính là dòng máy đánh bài như anh em đã biết đấy thị trường hiện nay máy đánh bài là cái dòng máy uh, dòng hỗ trợ anh em cao cấp nhất các bộ môn bài lá như liêng ba cây bài cào sâm lốc về vỏ chắn đấy dùng máy đánh bài là cao cấp nhất rồi đúng không anh em thì uh, năm 2020 thì uh, sử dụng dòng máy đánh bài CVK 500 này là ok nhất thì à, CVK 500 này à, được nâng cấp rất là nhiều từ cái dòng CVK 500 cũ đấy hiện nay thì thị trường chỉ còn có loại này là đánh bài hiệu quả nhất thôi anh em ạ à, đợt này đang dịch rất nên à, không có dòng mới đâu chỉ có mỗi dòng này là tuyệt vời nhất thôi đấy nó có thể đánh được à, phỏ ba cây sâm lốc rồi à, à, liêng đấy, tất cả các trò bài lại nói chung là trò nào cũng đánh được bài chắn cũng đánh được thì à, con CVK 500 này này đấy, anh em nhìn mẫu mã này rất là đẹp không khác gì à, một con điện thoại à, bình thường cả à, về mẫu mã thì nó có mẫu à, iPhone, Samsung, Oppo rất là nhiều mẫu đây cho anh em xem anh em nào mà từng sử dụng máy đánh bài rồi đấy thì đã biết những con máy đánh bài này rất là hiệu quả đấy. bất kỳ là bộ môn nào liêng ba cây hay cả đều rất là hiệu quả sâm lốc này sử dụng rất là tuyệt vời thì à, đây tôi sẽ mặc máy và chơi thử cho anh em xem để cho anh em trực tiếp theo dõi video và cảm nhận luôn uhm, mình sẽ chơi thử bộ môn uh, môn gì đấy nhỉ chơi à, ba cây đi ba cây đi cho nó nhanh được tiền đúng không chơi liêng ba cây là những cái bộ môn mà nhanh được tiền nhất Đấy. thì mình sẽ bỏ hết đầu người đi để chơi thử cho anh em xem nhé mẫu mã của máy đánh bài thì không khác gì điện thoại bình thường đâu anh em nhé nghe lắp sim mà anh em nghe gọi bình thường Đấy. anh em lắp sim mà nghe gọi bình thường như một con điện thoại bình thường và đối với mỗi con máy đánh bài khi anh em mua ở bên cơ sở tấn tuân casino thì anh em được tặng thêm một cây về cộng với một uh, một pin tai nghe này một uh, một cái tai nghe siêu nhỏ này cộng với uh, một cái pin dự phòng cho anh em Đấy, rất là đầy đủ phụ kiện à, để chơi được những cái con máy đánh bài này thì anh em nhớ cho tôi là phải luồn được những cái bộ bài mã vạch vào nhé đấy nhìn anh em nhìn từ nãy giờ tôi bỏ đồng người đấy thì cái bài mã vạch này nó không khác gì bài bình thường cả đấy ngoài thị trường có bài gì thì chúng tôi đều có rồng vàng rồng đỏ rồi uh, kim cương xanh kim cương đỏ cũng như là bài ca bài táo đấy, bài nhựa tất cả các loại bài chúng tôi đều có cả thì anh em mua máy mà thích bộ bài nào thì anh em cứ bảo với tôi cho anh em chơi bộ bài nào tôi sẽ tặng cho anh em nhé ok bỏ hết đầu người đi rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi bộ môn ba cây ừ. chơi ba cây cắt cái hay là làm trương đều có chế độ của nó cả đấy anh em nhìn này đấy nhập mã vào nhé anh em nào mà từng dùng rồi thì đã biết đấy mỗi con máy đánh bài sẽ có một mã riêng chỉ có anh em biết thôi đấy. người ta muốn mượn điện thoại anh em kiểm tra hoặc là nhắn tin nghe gọi thì thoải mái thôi cho họ ờ, sử dụng đấy. không thể bao giờ họ có thể phát hiện ra được trò chơi đánh bài ok đánh ba cây nhá bốn người chơi ok chế độ loa này anh em chơi bịp thì anh em sử dụng tai nghe siêu nhỏ còn tôi làm review thì tôi sẽ sử dụng ờ, chế độ loa ngoài bắt đầu trò chơi ok bốn nhà chơi để màn hình sáng anh em nhìn lại trước đã nhá cho anh em biết đây này xem máy báo này khoảng cách chú ý cho tôi nha là khoảng ờ, khoảng cách báo về là khoảng 40 ờ, đến 50 phân đấy anh em cứ đo đây đấy. sao cho cái con máy này nó quét được hết bộ bề là được máy báo ba anh em có hiểu không máy báo ba nghĩa là anh em sẽ bỏ đi ba lá một này hai này ba đúng không 7 này 7 đếm từ tôi đúng không ạ tôi là người cắt bài anh nha 1 2 3 4 5 6 7 chia từ nhà này chia ba cây mình phải cắt bài đếm người đúng không ạ Đấy, anh em nhìn đi cắt một phát mấy điểm nhìn cho tôi xem mấy điểm 10 điểm đấy đấy là tôi để sáng màn hình cho anh em xem nhé chơi thì anh em tắt cái màn hình này đi nhé phát nó ra ngoài máy vẫn báo bình thường 10 điểm này ok Đó. tiếp tục này Đấy, anh em để đây Đấy, anh em chia chưa một cái 8 8 này 7 8 đây ok chia từ nhà này Đấy, anh em nhìn đi thấy cái sự yêu cả chưa lại 10 điểm nó chuẩn chỉ xíu không anh em đánh trăm ván thì chuẩn cả trăm mà nghìn ván thì chuẩn cả nghìn Đấy. Tiếp tiết thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại 0844 1799 Đấy. và anh em thắc mắc gì thì cứ comment trực tiếp xuống dưới bên dưới cho tôi anh em thấy chưa máy báo một nhá năm đúng không ạ năm năm nhất mình luôn anh em nhìn này và lại 10 điểm nãy giờ ba bán 10 rồi anh em ạ nhìn có chuẩn không chỉ cần vài tiếng 10 như thế này thôi là mình đã quấn tiền cả làm rồi thì ờ, rất là hiệu quả đúng không anh em và anh em nào mà có điều kiện thì hãy lên trực tiếp cơ sở nhé cơ sở bên tôi là ở bến xe mỹ đình và bến xe miền đông hai cơ sở đó anh em ở gần cơ sở nào thì cứ điện cho tôi lên đây tôi sẽ đón anh em Đấy, cho anh em test thử tất cả các dòng sản phẩm ờ, của Tấn Tuân Casino hoặc là nếu anh em nào nhà xa không thể lên được thì chúng tôi cũng có thể gửi hàng về cho anh em Đấy, anh em cứ nhận hàng thoải mái chế độ bảo hành của chúng tôi là 6 tháng nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm test thử bán nữa cho anh em xem này khoảng cách anh em chú ý cho tôi nha 40 50 phân một này chín đúng không ạ chín lại nhất mình rồi chia luôn nha anh em nhìn này chín điểm các nhà khác như thế nào đấy anh em nhìn này điểm từ nhà một chín điểm to nhất luôn đấy. anh em tự tin xuống tiền bắt gà hoặc là mình làm chưa thì mình cũng là nhà to nhất thì đấy rất là đơn giản thế thôi thắc mắc gì thì anh em cứ comment trực tiếp xuống bên dưới thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé xin chào toàn thể anh em